cha bé phải phải à mãi cơm chia ơi đồ ha mãi công sa phụ quê yêu khoa lô mẹ hiu à có ai ai ơi sẽ chia sẻ miêu tan sa tế ô nào lo phê phê mà ai cầm hà nhà mẹ phun sẽ muốn chiếm lâu muốn chiếm sẽ lo lâu pha mà tôi tha lâu chiều lâu muốn chiếm ấy pha mày tôi tha chiều lâu ta apa pialo na chuno ô a me kia kin na yêu liềm nhé cho giờ lo sai bùn tai na giờ bùn hiểm lo a bun na ta ya pu nhé phải giờ thiên siêu xê lô đáp rằng ô chuẩn toàn à tu thính nhà ê lô xiêm ô xiêm khỏi chuân ô nạn nhìn ô biểu lâu phải phá nguyện nhân cho thiên nhà điều có có mà na cô nguyệt đồ chia lâu chiều có lô mẹ mượn thao miêu lô tỏ chia có mẹ mượn ôi khói kia là có mẹ tôi yêu à pê lô theo na chun bơ kia mẹ tin bơ có lò mẹ na man thi cho á, chính nhân ô khoa lô lọ tè lỡ tuệ lỡ con yên nhị lâu bùa chỉ âu mình tu hiếu quê trên là phiêu chiều nhà rồi lâu chuang o nhân thiên ấy với yam sa nâu na sang nâu sẽ trả khỏi tay à, tin bưởi chẳng ơi tin à bữa chẳng lỡ thiên mà mà ma thi ô nhìn nào lo, mai công a chỉ nhà na dám phun ở mang ơi ya nhìn nina mai chơi với nhị nhìn ô chiều à lô lưu à tiên xây nà màu bên chiều tiền á xây chỉ nhận là xây lâu dầu lô tiền xây chỉ nhận là ta na phăng a ta na yam ta nha quê lô thiên địa mà nô man yết yang ô ô phiêu tu na nhau là nhau lộ xe là màu lâu hèn lộ tôi đã nhau xiên là màu lâu chéo chiều chiều yeah <coughs> yeah bé lưỡi phân ô Kylo. Yeah, nhà ngà ôi liều à yếm diêu và ôi chân ô mần phạt bỡ chính tay lột giá bay chim mà vì mày khá nhi quy nãy sẽ sẽ già nhé con quả mi tỏ bữa ở cho nhớ có bị bữa cho mà hồ tỏ à con biểu chế nó tỏ gióm tu gà ê ê ê mã nhân ơ xì bữa tỏ bữa to ngà sát dễ tớ hai hồ chờ quá ngà chun bữa chun ôi yo say ye lo nhà bữa chun ô tai lo ye nhà bữa chun à giỏi cha ôi chân lô nhà bữa chỗ mấy chị yêu tàu lô nhiều xe nuôi tệ hàng à, cha lâu dạng ôi sói lỗ xin liềm tàu lễ ô xin lòng siêu siêu bé tỏi lo xe liềm má đi ô chìm vàng đời chúa giữa mạng ô phê lô xe nhé chị tha na to hang biển ô tố kê sen tê na chị tha để to hang lô sang ta số bé sen tàu na kim tàu na chia bãi ô con lô hai tiêu à chín thua giờ chia kia rồi à gió mẹ ô phê lô sống tiêu à con tăng à tuôn mẹ phê xin lô liều nà con tăng à trái sẽ xin lô chỗ à lỗ nhân à khỏe tin nhé diệu chi lô tai này liệu chớ nó tin con ô tăng ô phun dài ơi phá phụ xây ông giờ à. cô bé lễ phượn là ô khai ô phá phụ à phiền la mà phiền lửa, xóa tiêu giá mở lạ lẽ thế mẫu nhân ô siêu à lô quá có quá chạm mà mẫu nhân kín à ô dĩa chia sẻ dĩa nhàn lãn gián ô bồi à. ôi khảo phê bung à mô nhân quá ê sẽ lô căn tô na khá chú à xuân à xuân tao xuân mê yo mai ô siêu à sẽ cana siêu quý à mọi nhân câu à siêu là siêu là dễ dễ với đời phần là ô ta chia lộ rằng mẫu hái ở cầu mẹ lên mẫu duyên mẫu hai

dán tờ với phi phí nhị ô thề lô nhị tà ế ô dìa nà tổ mai gian dìa nhà ngà ô gian điêu xây nhiều nhà phi nhị tu ê gì à mô yên quá nam nhau sa giao đồ giao na xí chú tô à phạm tại bê va phê chân ngân à tòng cha nhé sa lô mà na phi sẽ mỏ con lo dầu à con cha bé biển xe à, mỏ cha chun ơi thì dù to giàu à khuyên tiên về nhà ơi lo